tôi là dân buồn sao con kia vẫn có làm được gửi lời thăm mình thương quân đã được gia đình tôi rất may ơi lắm cầu chúc mấy cháu được khỏe biết văn bằng lao động dữ lắm đẩy ba gác đi mạch lô tàu làm lơ xe rồi bóc nhát trà mua đủ thứ á dạ. con ở đây với ông nội là tám bảy năm gì rồi nghỉ học luôn nghỉ luôn học tới lớp mấy rồi mà nghỉ à, lớp 2 lớp 2 hả vậy là biết chữ rồi phải không bởi cái ờ, số tiền đó là cụ là hết thiếu gì Ai không thiếu gì hết là Tiền kia ba triệu không thiếu gì Giờ là trả là không có thiếu gì hết Giờ là chấm dứt luôn đó không? Chấm dứt luôn Đây Chuyện là không có tiền đó Đây, Tới giờ luôn đây với lại sẵn đây còn uh, sẵn đây á Phước sẽ gửi cho cụ ờ, thêm 600 nữa như là ba triệu rưỡi tổng cộng ừ. đây Dạ, hello, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của Phước Cần Thơ hiện tại là Phước đang có mặt tại à, cầu Gián nơi mà chỗ mà của cụ buôn bán vé số á một lần nữa hôm nay à, Phước lại à, ghé thăm cụ và trời thì hiện tại là đang mưa rất là lớn từ hồi sáng giờ bây giờ thì cũng còn mưa mưa lâm gâm mà và vé số của cụ thì chắc bữa nay lại còn rất là nhiều hôm nay mình ghé lại để coi cái số nợ mà cụ bữa trước á còn thiếu bao nhiêu để mình sẽ dẫn cụ đi trả cái nợ đó luôn Dạ, yeah, vé số bữa nay còn nhiều dữ vậy đó hả cụ? Yeah. Dạ. Hồi mưa tới giờ bán không được. Là mưa từ lúc nãy giờ mưa giờ bán không được. yeah, dạ, bắt đầu mưa tới ngày vậy hồi À, ờ, rồi hồi à, cụ á, cái số nợ mà cụ còn thiếu là thiếu bao nhiêu? ba triệu mấy. Dạ. ba triệu mấy hả cụ? Dạ. Là tính luôn cái tiền gì á cụ? Dạ, góp, góp với lại tiền uh... Với tiền số này vé số hả dạ mình mượn đang trả nhà nợ đó dạ mấy bữa gà là cụ bán được không bữa là bán được bữa bán không dạ bữa hộp bây giờ cái đây hết đâu cũng gần 200 ngàn là mới bị giật nữa hả cụ mới cách rồi ba bữa nó mua với số rồi cái nó cầm tiền dạ cái mình lo thốt này thối này cái nó bắt mình thối nó mình quên đi dạ quên để ý nó đi cái mình thối với nó nó giật gần hai triệu bạc dạ đâu là hai trăm mấy là giật hai trăm mấy tờ đó hả hai trăm mấy tờ tức là cụ cầm giấy số ờ, cầm tiền trên tay rồi không có mình thối chứ nó à mình thối hả ở bên đây bên đây kêu thối dạ rồi mình thối với nó là thối luôn luôn bè hết trơn có mình rồi đâu có coi chuyện dạ thôi rồi, rồi, rồi. rồi chạy luôn dạ. trời ơi rồi ở đây có cụ có báo công an gì chưa ở đây thì không ờ, có có khu vực ở đây nó ít có gà con dạ à, do là hôm nay á cụ còn vé số hơi nhiều sáng giờ mưa á, các cô chú anh chị nên à, bây giờ à, mình à, sẽ à, kêu cụ à, đi à, trả vé số luôn và cũng hên là cái chỗ mà cụ à, thiếu à, tiền nợ á, là cái chỗ lấy vé số này nên mà đẳng mình sẽ nói chuyện với à, chủ là trả cho cụ đếm hết giá số rồi xong rồi mình lại đẳng mình trả cho nó tiện để lỡ nhiên qua một cái dịp này nữa rồi thì à, mình à, không có thời gian á để mình quay lại đếm coi bao nhiêu tờ tính hồi nãy còn à, ít ít thì mua nhưng mà số lượng ở đây hiện hồng <laughs> hiện tại là cụ còn chắc cỡ trăm mấy hai trăm tờ nên mua không hết nổi mấy hôm trước đó các bạn nghe là cụ nói là cũng ờ, mới bị giật nữa dạ. bị giật hoài luôn bắt đầu ờ, bị mất dạ rồi nó gạt nó, gạt nó giật không ờ, đàn bà không trời đàn bà luôn hả giật luôn á cụ ai đâu mà thất đức dữ vậy trời mà mấy người đó thấy gì chắc cũng không có tồn tại được bao lâu đâu cụ ơi mình cầm lại không là mình gom lại hết đi xong rồi đẳng cho chủ người ta có cái máy á người ta điếm cho nó tiện 43 73 với 43 là tổng cộng là 116 ờ, tờ rồi cụ ờ, kẹp vô đi cụ 116 tờ cái chỗ mình là trên Bình Thủy hả cụ ờ, dạ tại chợ rồi để xong rồi cụ cất vô đi cất vô vỏ đi cái này dẹp ở đâu không là ông tranh về rất <laughs> để tôi tôi lấy vô dạ dạ gửi vô trong tôi rồi tôi lấy ra lấy vô nhìn cho ông cô à trời ơi nhiều khi ờ, cô với dượng tôi không có con là ông lão này cũng như đánh cha vậy cái cô có gì tâm cà phê cái này tôi chọn ông nữa nhà con nữa đó dạ <laughs> không có cái cô đó ba ba mươi ờ, tám tờ đó gì tội nghiệp quá trời quá đó rồi, dạ. rồi cái mấy chú làm này làm kia đó rồi cái ờ, mà đi làm hồ rồi ghé lại cho năm chục hai chục này kia nọ tôi nghiệp cụ rồi tôi tôi ở đây thì tôi ấy dù ấy đồ cho cụ á dạ. là cô là nhà cô trong đây hả dạ, cô dạ, dạ, dạ là cô cho cụ ngồi nhờ ở dạ, đây hả dạ từ đó là hai năm mấy rồi dạ. nghiệp lắm rồi tôi cũng đi làm mới về nè dạ chứ đây ờ, vườn này vườn của em bút đồ đông lắm

ghé lại chỗ bán vé số để uh, trả nợ cho cụ dạ. số đẹp Ôi giấy số nữa hả em? còn còn còn nữa thì lấy bán đi cứ việc ờ, lấy bán ai cứ cứ mua cứ bán ai dạ ở đây đa số là cụ bán ờ, khách quen không à dạ, dạ, dạ. cái này cho hai cô này đứng đây bán với số ờ, cho cụ luôn thấy im á Dạ Bây giờ thì mình đã tới chỗ ờ, đại lý vé số Ngọc Liên Ở ờ, trên ờ, đường gần chợ Bình Thủy á Mình sẽ ghé vô và mình trả nợ cái tiền nợ của cụ Đây dạ, chị. hai không rất là nhiều người nhưng mà tại vì bác hai này ổng bảy tám người con rồi mà ổng không có lo mấy người con không có lo nào dạ Thấy không thành thử ra là ông bán cái số hàng ngày để mà chích thuốc cái cuộc sống ngày để ông ờ, chồng già để sinh sống dạ đó còn mấy người con kia là ở xa hết trơn mà không có lo mình thấy con ổng như là trong nhà ổng thiếu tiền thì cho ổng thiếu tiền thì cho không chứ dạ không cho ông nghỉ bán ông không chịu không có dạ, tiền để chích thuốc đúng hả? rồi ổng hình như là ông bỏ cái ruột hay là cái gì mình lọc máu đi qua hàng bên đó bác ai đừng tiểu đừng tiểu, đừng tiểu. ông để qua một bên đó dạ ông bán ngày cũng được 200 tờ ngoài với rồi, rồi tới tiền rồi có bữa đó thì về giao tiền đủ dạ có bữa người bán cái bọn ác á nó lấy năm bảy chục tờ trăm vé cái gì không có tiền ông có tiền cái đi mượn rồi chết thuốc nhập viện gì cũng không có tiền nói chung là ông rất là khổ mấy bữa nay là bác hai à, mượn hưởng bữa trước 300 ngàn đi chết thuốc phải ông nhớ không rồi à, ngân góp 8 ngày đó rồi cái nợ kia nói trời ơi lãi đó nữa luôn á tại vì con hỏi thì chị nói dạ 3 triệu 750 ngàn mà góp bữa 23 tay à, tháng 6 à, mà bữa nay là 25 rồi dạ 23 tay tháng 6 bữa nay 25 là bao nhiêu tháng 2 ngày thì tính đi tháng đi dạ cho ngày 50 ngày 50 là 10 ngày là 500 tháng chiều gửi tháng chiều gửi mà bắt hai là 9 ngày không có góp rồi Đúng không dạ. Yeah. cho nó tính bù qua bù lại đi 10 ngày không góp là 10 ngày 500 dạ. đó 10 ngày 500 rồi 3 à, triệu 650 mà góp được một tháng là một triệu rưỡi mà trừ 500 là góp có một triệu à một triệu là còn là hai triệu sáu năm chục hai triệu sáu năm chục cộng với ờ, ba trăm ba chục ngàn hai triệu chín tám chục ngàn dạ. đó là cũng như bù qua cái lợi cũng như là đóng dạ. 6 triệu đó vậy mẹ đi cho nó dễ là xong vậy đó vậy là còn 2 triệu chín tám 980 ngàn hả chị chín tám 980 ngàn Nhi ơi là vì chị nói là cụ còn thiếu à, tổng cộng là hai triệu à, chín tám mươi ngàn hai triệu chín tám mươi ngàn là hai triệu chín mẹ đi cho nó chậm là đi. xong cái là tức là gửi cái à, số tiền đó là cụ là hết thiếu gì hết không thiếu gì hết là, tiền kia ba triệu không thiếu gì hết. giờ là trả không có thiếu gì hết giờ là chấm dứt luôn đó phải không chấm dứt luôn là cụ với chị là coi chấm dứt hết tất cả chấm dứt hết không thiếu à, gì hết <laughs> nghĩ sao hội <laughs> à, sẵn rồi thì giống chị tên gì ạ à? chị tên liên chị tên liên chỗ đại lý vé số cộng liên á ừ, số cộng liên ở, ở nhà một trăm lẻ bốn số nhà 104 ở trên Nghĩa, ừ, ờ, dạ, phường Bình Thủy, Cần dạ, trên Bình Thủy. À, thì như nãy giờ Phước với ờ, chị có nói chuyện qua thì hiện tại là cụ còn thiếu uh, chị là 2 triệu 980 ngàn thì dự chị uh, chị 80 ngàn còn 2 triệu 9 thì Phước sẽ gửi cho chị ở đây để trả cho cụ luôn. Chị không có tiền đó. Đây, Chứ bây giờ luôn. đây với lại sẵn đây còn uh, sẵn đây á tôi sẽ gửi cho cụ ờ, thêm 600 ờ, nữa như là ba triệu rưỡi tổng cộng ừ. đây cái này là con gửi tiền ông có gì thì ăn cơm đồ này nọ hay là cũng miếng tiền nhà đó cho ông cho năm trăm luôn trái cho ông hoài mà thì ông thiếu tiền không có cũng cho cho ông đưa lên cho hoài đã cho mượn thì không có lấy lời rồi trời ơi chứ ông bây giờ thì cứ nghĩ vậy sao con ngược lại nữa trời vậy thôi ông mừng rồi đó thôi bữa nay có gì ông sẽ sợ thì lúc thèm gì ăn không có ờ, bốn trăm à, nước dạ. bốn trăm nước điện thì lấy cái tiền nó đóng vô nhưng mà tiền số chiều nay là còn bốn trăm ngàn tiền nợ đem xuống tiền giấy số thì đem xuống gửi dạ, rồi lấy cái tiền này đó là về ông ờ, đóng tiền điện ờ. rồi là đừng có chuyện máy rồi đó thôi vậy đây có gì nữa không cần dạ không rồi vậy cảm ơn hai đó nha thôi ờ, vậy bữa nay là ông gặp là cũng như là hên á à. rồi thôi đã đi chị không có lấy nước rồi uống nó chân luôn vậy đó ờ, rồi thôi vậy được rồi đi con chở ông về ông về ha đi thôi vậy là bước chở ông về nhà luôn dạ thì chở ông về luôn đâu phải đứng đây dạ. chị xuống lấy vé chị chị nó đem vé đi cho ông luôn <laughs> trước là bị nó phù lên rất là nhiều giờ nè bữa nay con đi dẫm lên đó hả dạ ừ, ghé dẫm á à. ghé chồng chở về luôn chở về luôn đó dạ. cái chân đó nó ờ, nó phù lên rồi ông ờ, chích đúng không ông chích chích chích nó xì mới có cái linh tính là hôm nay má nhắc ra với ông già tiến à. sao lâu quá không thấy con lại à mới tính mới nha con hôm con có nhảy mũi không có ờ à, thì chả dứt rồi đó con thiệt rồi dứt nợ bả hả ừ rồi à, cũng à, còn tiền hồi nữa chút xíu nữa có, có tiền à, à, dạ của mạnh thường quân họ gửi con á tại vì con về con có đăng bài lên đó mạnh thường quân người ta à. hỗ trợ cho hai cụ với lại cũng có gửi à, cụ à, tiền để à, trả tiền điện 400 ngàn ở à, đây nữa dạ rồi cho nhiêu tiền hả trả tiền điện nè điện nước nè là xong khỏe đó nữa hai cụ đỡ gán à, bán đừng có để người ta giật nữa né né ra đập mấy bà đó lại chắc phải coi kỹ lên nữa cụ ờ, coi kỹ lên á để nó giật hoài luôn trời mà sao mới thất đức quá trời hai bà già mà là nó giật hoài luôn mới làm cái kia rồi mấy trăm bữa nay nó có ba bữa lần trước á bắt nó cái bữa chủ nhật từng rồi mới đi nó vô mua bà vé cái nó cầm giấy năm chục mà nó không đưa cái nó lấy bà sắm đi số cái nó úp vô cái tiền nó cầm tay dạ cái bắt giá trực là cái nãy ờ, chưa đưa tiền giấy số nha dạ cái là quảng hồ nó móc ra đưa giấy năm năm năm chục ngàn thầu nó lại hai trăm cái ngày hôm kia bữa nay cách bên đây ở ba bữa rồi đi con làm hai hai trăm mấy đấy cũng là y vậy bên mình lo bán đằng kia đó mình quên để ý nó đi cho mấy cô ngồi đi con tiền như đó, dạ. kêu bà tám bình cà phê vô liền <coughs> tôi là gia buôn sao con kia vẫn các bạn vô gọi lời thăm ban thường quân giúp đỡ được gia đình thôi rất may ơi lắm cầu chúc mấy cháu được khỏe dạ mừng dạ chứ không biết nói gì chỉ vậy thôi à dạ, dạ. cảm ơn uh, tất cả các uh, mạnh thường quân và các uh, cô chú anh chị đã đồng hành giúp đỡ cho hoàn cảnh của uh, cụ buôn à, một lần nữa phước xin cảm ơn rất là nhiều luôn dạ thay mặt à, cụ với à, dạ, gia đình dạ, cụ dạ, à, rồi dạ xin chào à, cô chú với anh chị à, hẹn gặp lại cô chú anh chị à, ở à, video sau à quên nữa nếu mà có muốn mua số của cụ á thì à, ghé ngay chỗ cái đường ở trên cầu gián đường trần quang diệu ha cụ vẫn còn bán ở đó hàng ngày thì mình ghé có thể mua ủng hộ cụ không thì có thể gửi cho cụ à, gạo hay hàng gì đó thì cụ vẫn còn bán hoài nợ thì hết nhưng mà mua sinh thì cụ vẫn còn dạ một lần nữa bye bye ạ à.